và mình vừa mới gội đầu với cả rửa mặt xong Bây giờ thì mình sẽ đắp mask để các ẩm cho buổi sáng Trong cái thời gian à, đắp mask thì mình có thể làm được những việc như là kiểu Check mail xong rồi đi à, làm đồ ăn sáng đội mask khô Thế là với kem chống nắng make up được rồi À cái mask hôm nay mình sử dụng <laughs> Tôi giới thiệu với mọi người là cái mask của Lagivado cái brand này là brand Hàn mà mình mới thử Tại vì đợt sale Shopee vừa rồi ấy thấy khá là hot Bạn này có cái uh, kem dưỡng body mình thấy có mấy nghìn lượt mua trên Shopee ấy Nên là uh, cũng mua về thử cái đấy thì tối mình sẽ review cho mọi người là tiện mua cái kem body đấy nên là mua một số sản phẩm khác luôn Đầu tiên thì mình sẽ phải lấy cái tinh chất này để thoa lên mặt bạn này thì mình dùng thì thấy có khá là nhiều tinh chất tinh chất Cái bạn mask này thì sẽ không có cái miếng uh, nhựa để để nhưng mà mọi nên là mọi người phải gỡ ra tuy nhiên thì bà bạn này mình thấy là chất nó cũng không quá khó để gỡ ra rất là dễ thôi bạn này thì mềm ở mức độ vừa phải không không quá là mềm và cũng khá là khó rách công dụng chính của cái mặt nạ này thì sẽ là cấp ẩm và dưỡng trắng sáng da cho chúng mình nhưng thường thì dùng mask mình cũng chỉ quan tâm đến cái tác dụng là nó cấp ẩm có nhiều không ấy chứ còn răng sáng thì mình cũng không quan tâm lắm ừ. ok rồi mình sẽ đắp tầm khoảng 15 phút thôi nha kem chống nắng ngày hôm nay mình sử dụng là của Vado tên tên một bạn kem chống nắng màu vàng ở bạn này thì có dung tích là 30 ml thôi khá là ít à, có chỉ số FPS là 50 cộng và PA là 4 cộng nên là sẽ chống nắng cho bọn mình rất là tốt Bây giờ thì mình sẽ sử dụng bạn này lên mặt Bạn này thì mình có dùng qua mấy ngày rồi và thấy cái texture nó khá là tốt đấy Nó cũng không bị kiểu như, như này Nó không bị dấp dính trên mặt này Cũng không bị quá là nâng tông Mình thấy là bạn này sẽ khá là phù hợp với những bạn nào mà da dầu giống như mình Mình sẽ cho mọi người xem texture nào Đấy Mình sẽ đánh lên Chấm lên Mình sẽ chấm lên vùng nào của mặt thì mình sẽ tan luôn mọi người ừ, nó chỉ nâng tông nhẹ một chút thôi rất là tự nhiên và rất rất dễ tá luôn chất kem này à, không quá lỏng cũng không quá đặc nên nhưng dễ tán nó cũng không làm cho mình bị bí da bạn này thì không không có mùi gì khó ừ, khó ngửi lắm đâu mọi người ạ mình thấy là không không rõ mùi lắm nên là cái điều này rất là an toàn cho da nhạy cảm mặc dù thời tiết hà nội uh, kiểu rất là âm nhưng mọi người vẫn nhớ là phải sử dụng kem chống nắng thường xuyên giúp da của mình chống khỏi những tiêu UV nó không có nắng nhưng mà nó vẫn có tiêu UV ấy. Đây, trong mình sẽ đợi tầm khoảng 1 phút sau khi kem chống nắng thấm vào thì mình sẽ sử dụng sang bước nền đó chính là cushion. Hôm nay thì mình sử dụng cushion của nhà Lagivado luôn, có cái thiết kế rất là trẻ trung luôn mọi người. Đây, bên trong nó có một cái bông mút như thế này. Đến tên và bạn này thì mình rất thích mấy hôm nay luôn Mình dùng liên tục tì mấy hôm nay luôn ý à, Bình thường thì mọi người có thể thấy là mình có ít sử dụng kem nền Nhưng mà đợt này thì mình mới hôm nay dùng lên tới bạn này và vì quá là thích nên là mình đã có giveaway cho mọi người à, mình sẽ giveaway ba cái hộp cushion này màu giống mình luôn là màu số 10 like mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo cái giveaway đấy nha à, mình thấy thì cái màu này kiểu nó tệp hẳn với da của mình ý rất ít khi mà mình có thể tìm được một cái loại um, cushion hoặc là foundation mà nó tệp với da của mình như thế và bạn này sử dụng lên thì siêu siêu tự nhiên và nó không để lại những cái hạt bột bột bột trên da của mình nhìn nó